chào anh em quý vị và các bạn à, các bạn à, có thể à, nhìn một vòng nhìn một vòng triển lãm xe cũ tại à, Bangkok Motor Show rất nhiều xe ở đây rất rất nhiều xe từ xe cỏ đến à, xe sang có hết không thiếu một thứ gì cả bây giờ mời anh em và các bạn à, cùng đi chợ với mình nhá à, ôi giời, ngay gần mình đây là một chiếc Rolls Royce Rolls Royce cổ mình cũng không biết là đời bao nhiêu nữa 2 triệu 8 Rồi 2 triệu 8 Bạt Ây già Rất nhiều à, Là một vòng xe sang à, à Cổ rồi đầy đủ hết nhá à, Nó sát về 2 tỷ 2 tỷ cho một chiếc xe uh, Rolls Royce cổ Bên này là một chiếc ờ, Mercedes S320 Vâng Con này đời chắc là 07, 08 gì đấy Có giá là một uh, triệu rưỡi bạt Đó Xe cũ mà đẹp quá 1 tỷ, 1 tỷ có lẽ một tỷ có lẻ cho bạn này các cái mẫu xe bên Thái Lan thì ờ, họ họ họ làm rất là đẹp Đấy, không thể tưởng tượng được nói chung là về xe hơi thì bên này nó là thiên, cũng gọi là thiên đường đấy thiên đường là một vòng của anh em nó chiếc Aston Martin cái kiểu đấy ra đây là một chiếc uh, Mercedes chiếc này cũng rất là ơ kìa rồi nhưng mà mình mình thích chiếc Rolls Royce bên cạnh cơ Rolls Royce bên cạnh này thì cũng không biết là đời bao nhiêu đâu anh em nào biết thì uh, uh, điền giúp mình nhá uh, comment ngay bên dưới giúp mình Rolls Royce thì nó luôn ở một cái đẳng cấp uh, hoàn toàn khác lắm thôi nhiều lắm ở à đây xem xem thánh Fortuner bên này là bán giá bao nhiêu rồi lại có cả gấu này có cả gấu luôn Này có giá không Sao lại không có giá ở đây Không có giá Không thấy thông tin gì cả Ở đây Camry này à, Camry ờ, Đây một chiếc Camry Rồi Camry này bao tiền đây Mình xem Ô 599 nghìn mà tức là 6 Ui Tính ra chỉ có khoảng uh, 420 430 triệu cho mẫu Camry đẹp như thế này á. Đây. Từng đường nét, từng chi tiết vẫn rất mới, vẫn rất đẹp. Ngon quá nhở Ngon ngon. Bản này mình đoán chắc là bản 2.0 Rồi 2.0G tại Thái 430 triệu Hy vọng mình quy đổi không nhầm Đấy, <laughs> Toàn xe có gấu này Atit này Atit này là bao nhiêu Bao nhiêu tính tròn là 400 ngàn bạc đi 4 280 triệu 300 triệu đi Cho nó hoành Đổi tương đối thôi nhá Anh em nào có máy tính đổi giúp Đấy. Rồi rất nhiều Nhiều lắm Úi rồi Vios này 170 ngàn 170 <laughs> ngàn à đâu xin lỗi 379 ngàn Quanh quanh cũng chỉ có uh, ờ, 300 triệu Nhiều lắm Bên này thì uh, dòng Mercedes này, ờ, dòng Merc thì người ta chuộng uh, dòng coupe rất là nhiều Điều kinh hoàng luôn Một rừng Xem một chiếc uh, xe của Đức xem sao X5 Đâu Vâng, để xem giá xem bao nhiêu nào Rồi 2 uh, 2990 coi như là 3 triệu 2 tỷ 1 2.5D bản 2.5D là 2 tỷ 1 có mở được uh, nội thất không thơm tho lộng lẫy này phòng này phòng 25 rồi phòng cũ rồi Đó. xe bên này thì đẹp vẫn hơi đắt nhỉ vẫn hơi đắt nhiều lắm các bạn ạ ôi nó nhiều vô kể luôn ờ, xe nhập thì ở bên này vẫn đắt mình thì thử đi xem xem đây um, này một rừng xe này ôi giời ơi có cả gấu nhá ờ, Audi TT một triệu tám trăm bạc còn tỷ tư nhỉ tỷ tư đấy Úi giời, biển W này, mạc này Đây là 11 gì đấy, là 10, 11 gì đấy 1 triệu 250 bạt Hoặc là 21, 22 gì đấy Ôi trời Sorry? Uh, about uh, 500. Uh, no, no, five uh, hundred, five dollar. Easy to you. <laughs> Đây, một chiếc uh, Toyota Camry mà nhiều 9 uh, 839 ngàn bạc Ford 215 đẹp long lanh đẹp long lanh luôn đó khoảng à, mấy nhỉ quy đổi hộ cái quy đổi hội giúp mình cái à, 508 509 600 triệu đi 600 triệu này mà hai 25 Camry 215 của mình uh, bây giờ chắc phải tầm 900 nhỉ 900 để về hỏi à, Kiên Civic xem nó cụ thể là bao nhiêu ôi một rổ này Porsche này nhiều quá GTA này Đẹp long lanh luôn rồi hỗ trợ xe cũ mà nhìn cứ như là xe mới Nhìn chung mình thấy thì ở đây là xe Nhật là rẻ Xe Nhật xe qua sử dụng là rẻ Nhiều lắm Phải nói là thị trường ờ, xe cũ bên Thái Nếu như uh, mua lại những cái dòng xe đã qua sử dụng của Nhật Bản thì thật là rẻ bằng 0.6 à, 0.7 so với à, ở mình đây rồi có một thánh Fortuner Fortuner đẹp Tôi xe họ làm đẹp quá Rồi 119 ngàn Ở đâu 1 triệu 9 các bạn ạ à, 1 <laughs> triệu 1 coi như 1 triệu 2 Bây giờ 216 1 triệu 2 tính ra là khoảng uh, ờ, 800 nhờ khoảng 800 800 Fortuner hai mười sáu quá nhiều luôn mình xem um, úi rồi kìa robot đẹp quá Bốt đẹp quá Porsche Cayenne Đến vẫn mở cửa bật đèn led sáng long lanh 4 triệu 6 4 triệu 6 à 4 triệu 6 nó khoảng 3 à, tỷ hơn 3 tỷ 3 tỷ 2 3 tỷ 3 215 215 ờ, à, bản này bản hybrid bản hybrid bên thái dòng xe hybrid cũng chạy nhiều đấy nội thất này được cái ờ, đất nước người ta sạch sẽ ý thức tham gia giao thông cao bãi đỗ xe các kiểu được quy hoạch rõ ràng đầy đủ cho nên ờ, công nghệ ờ, về detailing rồi về ca ke lại ngon nữa cho nên là xe nó cứ đẹp long lanh rồi BMW BMW 5 ờ, series à Bao nhiêu to vậy Đâu 730 730 730L này à, 2010 1 triệu 350 ngàn bạc 1 triệu 350 ngàn bạc Rồi Tính giúp mình cái giúp mình xem là bao nhiêu nhá Tí Làm tròn một tỷ đi Mẹ S này E200 E200 rồi Còn một uh, triệu 650 Rồi nói chung là quá rẻ luôn Đời 203 À xin lỗi 2013 Xúc động quá con này còn đắt hơn cả con uh, ờ, 730 bên cạnh đắt hơn nhân ra tính là khoảng hơn 1 tỷ tỷ mốt nhưng mà đời nó cao hơn đời 213 nhưng mà cân nhắc đấy 7 với cả E là nó cũng khác nhau nhiều quá thực sự là quá nhiều luôn à, xe Đức bán lại ở đây cũng rất nhiều và triển lãm xe cũ à chưa thấy con siêu xe nào cả Thực ra mình xem xem uh, uh, xe Nhật đi xem xe Nhật giá đây có cả McLaren này Đấy. Aston Martin này vẻ đẹp tiềm ẩn vẻ đẹp ờ, không không tuổi Rồi, 525 này. 525 phỏ cũ Mình xem con này báo tiền à, ờ, 2 triệu Coi như 2 triệu đi Tỷ rưỡi 2 triệu, tỷ rưỡi 525D Bên này chạy máy dầu nhiều lắm 215 215 Nói chung vẫn rẻ hơn tại Việt Nam rẻ hơn Đấy, Camry đấy là tỷ 9 <laughs> triệu 9 bạt tỷ rưỡi ở à đâu một triệu mốt xin lỗi ừ, một triệu mốt đấy một quái lại Camry tỷ rưỡi mà hơn cả xe mới à một triệu mốt thì loanh quanh 800 triệu hoặc này phải tầm 20 uh, uh, 6 27 gì đấy không thấy thông tin con này đời sâu hơn này lẻ 14 à, 15 gì đấy 214 215 có 750 4 500 triệu một con Camry như thế này thì mua hẳn hai con nhà mình cùng đời luôn rồi Mazda CX-5 ở đâu cái này CX-3 nhìn nó có loạn hết cả lên 750 cũng thế giá tương đối 4 500 Ôi nếu có tiền ờ, sang CRV phòng mới này con này chắc là 28 rồi à, 125 1 triệu 259 1 triệu 259 nghìn rất rẻ cũng rất rẻ loanh quanh khoảng uh, hơn 800 900 triệu Civic cũng phòng mới luôn Civic phòng mới 800 đi 800 ngàn rồi rồi đẹp rồi rồi Civic này à, chắc là cũng 218 gì đó mà chỉ có 800 ngàn thôi 560 600 à, triệu ở mình con này thì bây giờ vẫn khá cao chắc phải lên tới um... ở đâu con này là 1.8 1.8 1.8 cứ tưởng là Civic uh, bản 1.5 turbo cơ đây có Bentley này Xem em nó bao tiền nhá Còn Continental Trước trong triển lãm cũng có rồi Không thấy giá Nhưng mà về cơ bản dòng xe nhập bên này cũng khá đắt Dòng xe nhập bên này là đắt Nhất là từ Đức Thuế phí nó cũng cao Xe của Nhật thì rẻ Rất nhiều Rồi bây giờ ờ, Đến giờ ra sân bay rồi tranh thủ uh, là một vòng nhanh nhanh lướt lướt à, anh em à, nhiệt tình vui lòng uh, subscribe và rung chuông kênh nhá uh, xin cảm ơn anh em thị trường xe thái phải nói uh, còn quá nhiều điều hay mà có lẽ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa để mà tìm hiểu còn bây giờ xin chào bye bye bay thôi bay về việt nam thôi